rap hát sáng tác uh, chơi nhạc cụ nấu ăn À, và em biết cắt tóc những gì lúc đầu em xem clip thì em nghĩ bạn ấy cũng sẽ là khá hiền ấy nhưng mà em thấy uh, bạn ấy hơi tưng tửng hơi kiểu uh... <laughs> em thấy anh có năng khiếu là vẽ cực đẹp luôn ạ em vẽ cái gì em vẽ người yêu của em mà. em là họa sĩ nhí từ vẽ mà đó giờ đã từng vẽ ai rồi em vẽ người yêu cũ ạ <laughs> tại vì là vẽ đẹp thì sẽ khéo tay mà thì em cũng sẽ nấu ăn ngon em có thể nấu ăn cho người yêu mỗi tuần chết, chết em chị ơi hãy làm theo cảm xúc của trái tim mình nên là em nghĩ là em sẽ chọn bạn uh, Em chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người. Em tên là Ngô Thành Trung, sinh năm 94. Em đến từ Hải Phòng và hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm diễn viên TikToker cho công ty quảng cáo và truyền thông Topi Media. Em vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vào được đến đây cũng phải gần uh, ờ, 4 năm rồi. Rồi, còn ờ, bạn Tài. À, em chào chị Cát Tường, em là Minh Tài ạ. Em 25 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội ạ. Em đang ờ, làm người mẫu ảnh và làm diễn viên tự do có khi nào vô thành phố chơi chưa em vô ba bốn lần gì đó rồi thấy như thế nào có khi nào có ý định mai mốt mình rang vào trong này không à. em định là sang năm nếu mà hết dịch ấy, thì em sẽ vô sài gòn em okay. làm việc ở trong đó welcome em đến với sài gòn nhé à, bây giờ thì à, chị tường sẽ à, cho các bạn theo dõi cái đoạn clip của nhân vật nữ chính ngày hôm nay Chào mọi người, Hinny đây, mọi người thế nào? mọi người có khỏe không? Thời gian vừa rồi, Sài Gòn dịch bệnh rất là căng thẳng và Hiên cũng đã sống chậm hơn rất nhiều. Hiên tập cho mình những thói quen mới và ở nhà với những chú mèo của mình nhiều hơn. Trong các clip mà Hiên đóng trên mạng xã hội á, thì các bạn có thể thấy Hiên là một người nói rất là nhiều, rất là vui vẻ, hoạt bát. Hôm nay cô kể cho lớp nghe cô vui thiệt là vui, hiểu quá. Cô thấy anh phải mất ừ. anh đăng cái gì ở top 30 tỷ mà như gác vậy á trời cái cô nhanh trí cô đăng hình cô ghét cái mặt cô vô cái hùng ghét liền mẹ gì đâu cười trời nhưng mà ở nhà thì hiên lại là một người khá là đầm tính hiên thích cây thích động vật và hiên có thể nằm ôm mèo cả ngày nhưng tính chất công việc lại không cho phép hiên vừa là kol vừa là người sáng tạo nội dung nên là gần như cả một ngày hiên đều làm việc với máy tính quay hình cũng như là máy chụp hình nhưng mà yên tâm là hiên biết nấu ăn nữa nha và hiên chăm sóc bản thân mình rất tốt nên hiên rất là mong muốn tìm được một người bạn trai có thể thấu hiểu và thông cảm được cho công việc của mình và mọi thứ còn lại thì cứ để hiên lo clip của hiên đến đây là kết thúc rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình Chị Tường cũng đang rất là tò mò được muốn trò chuyện với nhân vật nữ chính của ngày hôm nay Cho chị Tường kết nối với bạn Huyền nha kết nối với chị thôi có mình chị thấy à hai đứa em chưa được thấy mặt đâu À, xin chào uh, chị Tường, chị Hai Bạn Nam cùng uh, vị khán giả Em là Cao Thanh Huyền, mọi người vẫn hay gọi em là cô giáo Hin uh, à, Với những cú tác khá là huyền thoại ở trên mạng xã hội Và hiện tại thì em đang là diễn viên tại công ty giải trí và tôi entertainment Đây nữa mọi người, chúng ta oh, wow ghê ghê ghê cái này tôi thua nha vụ gì vậy vụ gì vậy à, em thấy thì tiên có em có theo á nhưng mà rồi sao mà ở đâu có cái đó đeo vô đẹp vậy <laughs> thì trước thì em rất là hay tham gia những cái cuộc thi nhan sắc xong rồi thì em ờ, đạt những cái giải nhưng mà đạt cái phụ không à không đạt cái chính em tức chị em buồn em buồn lòng khổ tâm nhiều lắm xong rồi em có tham gia một cái chương trình là nét đẹp uh, văn hóa bản sắc dân tộc năm 2018 thì em đạt được giải ờ, á khôi một ờ. hài lòng chưa nhưng mà bực cái vậy nhưng mà bực lắm vậy á khôi thì không thể có vương miện được thế là bạn bè em nó kêu là tao mua cho mày cái vương miện <laughs> mày đừng có đi thi nữa thì cuối cùng cái vương miện này là mua hả yeah rồi bà tự tin thế ớn luôn vậy bà mua vương miện bà đeo chơi vậy đó trời tôi tưởng bà không, không nhưng mà đậu bạn bè không cho em Ủa rồi sao ta kêu em bằng cô giáo vậy mọi người hay gọi em là cô giáo tác xuyên lục địa luôn á chị nghe nói trình độ tiếng anh của em 650 IELTS đúng không cơ thể của tôi tiếng anh là gì body ai anh có yêu em không tiếng anh nói là sao you yellow me no em á đúng là con lớn mà không không có người yêu em lôi máy tính ra làm gì em chịu từ là vậy kêu bằng cô giáo đó không nhưng mà em hiền lắm nha không có gì đâu thôi bây giờ quay lại với bạn chung nha nãy giờ nghe sơ bộ về ờ, giới thiệu về bạn nữ như vậy đó à, em thấy sao bạn ấy không hiền những cái gì mình nghĩ đó <laughs> những gì lúc đầu em xem clip thì em nghĩ bạn ấy cũng sẽ là khá hiền ấy nhưng mà em thấy uh, bạn ấy hơi tưng tửng hơi kiểu uh... <laughs> nhưng mà cái cái nét tương tự này cũng đáng yêu mà ok rồi những điểm mạnh điểm yếu của trung là gì em có thể rap hát sáng tác uh, chơi nhạc cụ nấu ăn À, và em biết cắt tóc nữa về âm nhạc thì là đam mê rồi về uh, cắt tóc thì uh, là công việc đầu tiên khi mà em bước chân vào Sài Gòn và em được làm việc với uh, một trong những ba bơ có tiếng ở Sài Gòn bây giờ em trổ tài rap một bài cho chị tường nghe thử coi nè thế thì em sẽ rap một đoạn uh, nho nhỏ nhé ok Keep me through the phone Thế giới đã dần trở nên thật hiện đại Anh có thể gửi em ngăn nụ hôn chỉ đơn giản bằng thông qua cái điện thoại yeah, Ngay vào lúc sớm ban ngày pip pip Hoặc cho dù là ban đêm thình thình Hãy lắng nghe âm thanh ngày click click Mỗi khi được vang lên ring ring Sniper như thần Cupid Nhất tiễn là xuyên tim Like a rider take a good trip anh biết mình nên duyên hay just you me and nobody know hai thế giới thật khác biệt nhưng lỡ yêu thì có xá gì đâu ta bỏ qua vì nhau anh không họ hứa cũng chẳng tên thề nói là làm tôi không tiện kể ây mấy câu chuyện bên lề em yêu kiều thướt tha như trong cổ tích bước ra mái tóc người vừa lướt qua là anh đã lỡ yêu muốn nước hoa yeah. wow. tường dạo này cũng mê rap lắm tường tuy già vậy thôi chứ cũng thời thượng lắm tài ơi nãy giờ nghe ờ, à. bạn quyền chia sẻ thì ờ, tài có cảm nhận gì về bạn ờ, quyền à, em thấy huyền cũng hơi nhí nhố nhí nhố hồi nãy bé kia thì nói gì hơi tưởng tượng bây giờ này thì hơi nhí nhố chết em rồi quyền ơi bản thân mình thì sao có điểm mạnh điểm yếu gì điểm mạnh của em thì em có năng khiếu là vẽ cực đẹp luôn ạ em vẽ cái gì em vẽ được người yêu của em mà mà vẽ hình chân dung á hả dạ vâng đúng rồi ạ wow em là họa sĩ nhí từ bé mà đó giờ đã từng vẽ ai rồi em vẽ anh yêu cũ ạ trời ơi trời <laughs> quyền nó cười kìa rồi ok ok đó là điểm mạnh rồi còn điểm yếu là gì cưng à, em còn nữa còn nữa chị à, ơi còn nữa hả à vẽ mới là một thôi phải không rồi tiếp em có con mắt thẩm mỹ ấy rồi uh, đam mê thời trang khéo tay nữa tại vì là vẽ đẹp thì sẽ khéo tay mà thì em cũng sẽ nấu ăn ngon em có thể nấu ăn cho người yêu à, mỗi tuần mỗi tuần con đường nhanh nhất đi đến trái tim là bao tử đúng không quyền trời ơi 10 điểm gì nữa điểm yếu thì uh, chắc là em hơi bừa bộn bề bộn nhưng mà đừng ở dơ là được không ạ thơm lắm kìa thơm hay không thì phải để bạn gái em biết chứ chị đâu có biết được đâu quyền ơi sơ bộ hai chàng trai của chị ngày hôm nay vậy đó cho chị dài nhận dạ. xét về hai nhân vật ngày hôm nay của chị coi nè à, đúng ngu đúng ngu đúng ngu đúng ngu <laughs> thứ nhất là về bạn đầu tiên là bạn chung thì bạn ấy có hát thì em lại rất là thích ờ, rap nhìn em mặc đồ vậy hỏi chị em hip hop nha <laughs> còn à, bạn tài á bạn ấy vẽ trời em vẽ một cây luôn <laughs> ủa em cũng vẽ nữa hả cái thời gian mà em uh, trải qua stress khá là nặng á thì em đã dùng vẽ để em uh, vượt qua cái đó nên là đối với em thì vẽ là một cái gì đó rất là thì ra là em, cũng có giai đoạn bị stress là đúng hai cái em thích nhất thì hai bạn đều có rồi bây giờ hết stress chưa trời ơi giờ chị thấy em vậy stress gì nữa <laughs> tại vì thời gian đó công việc của em nó cũng khá là nặng lắm nên là lúc đó thì em nghĩ là em phải ngưng thời gian công việc một thời gian thì em ngưng được 2 năm rồi em mới quay lại à, điểm mạnh điểm yếu của em là gì quyền điểm mạnh của em thì như chị thấy là em người à, khá là vui vẻ nghĩa là em sẽ mang một cái năng lượng rất là tích cực đến với người khác và cái điểm yếu mà của em thì em nghĩ là <laughs> này nó hơi khó chữa em à, rất là hay quên <laughs> có lần mà em đi gửi xe em đi chơi em gửi xe em quên cái xe em ở đó luôn bắt ráp em về nhà luôn <laughs> đến sáng hôm sau đi làm em mới nhớ ra là xe mình đâu OK. thế bây giờ hỏi một chút xíu về tình trường của em luôn nha tình trải qua mấy mối tình à, rồi dạ. quyền em uh, trải qua bốn mối tình có có những mối tình ừ. nào là nhưng nó... mà khá là buồn là tại vì bốn mối tình của em đều là yêu xa ở mỹ ở úc các thứ ở xa lắm nhưng mà trong những cái mối tình đó thì thì có những cái câu chuyện gì mà để lại ấn tượng trong em nhiều nhất có khá là nhiều chuyện đáng nhớ tại vì khi mà em quen đều là yêu xa như vậy á thì gần như là em trải qua những cái khoảnh khắc một mình nên là em cảm giác là em sống một mình vẫn ok đó, đó là đó là cái mà em cảm thấy là nó đã làm cho mình trở nên quá là cô độc và cái mối tình mà để lại ấn tượng lâu nhất với em thì chắc là mối tình đầu của em kéo dài 3 năm thì bạn ấy đi du học nhưng mà em rất là sukana nhé khi mà bạn ấy ờ, đi du học thì em mới ờ, biết được là bạn ấy quen hai người cùng lúc bữa nay chị đâu có giới thiệu em xa đâu hôm nay hai con người đang ở việt nam một bạn ở thành phố Hồ Chí Minh sát bên một bạn ở Hà Nội bay ra bay vô được không cần ừ. xin visa ok được chị được, không em chấp em rất là chấm mà mỗi 10 điểm ạ à. à, mỗi 10 điểm nhưng mà em muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè thì chỉ cần bạn ấy cao hơn em em cao mét mấy em cao mét sáu tám em mới bảo là em đã chinh chiến bao nhiêu cuộc thi rồi à đúng đúng đúng đúng à. ra quên quên đi hoa hậu mà dù có rớt cũng đã từng đi hoa hậu không sao đâu quý vị đúng rồi cũng là á khôi đúng không chị á khôi á khôi xin lỗi em á khôi á khôi tự mua vương miệng đeo à, về thứ hai là thông cảm được cho cái công việc là người tâm lý á cái thứ ờ, tiếp theo là biết nấu ăn <laughs> nấu ăn Ai, tốt chàng trai của tôi đều nấu ăn ngon trời ơi còn gì bằng nữa rồi bây giờ quay lại hai chàng trai của tôi nhá tình trường em như thế nào chung Tình trường của em thì uh, sơ sơ ạ. <laughs> Khá khá. Dạ, dạ, sương sương ạ. Sương sương là bao nhiêu? Năm nhỉ Em kể sơ bộ chị nghe coi năm cái cô động đó là cô động như thế nào? người con gái đầu tiên khi mà em mới vào Sài Gòn em gặp bạn ấy giống như kiểu là em đang chỉ có một mình ấy thì ờ, bạn ấy xuất hiện và ở bên cạnh động viên các thứ và bạn là người làm cho em biết về Sài Gòn mối tình nó dài không kéo dài được uh, hơn một năm tại vì uh, trong khoảng thời gian mà em yêu bạn ấy thì là khoảng thời gian lúc ấy em mới vào cũng mới bắt đầu học nghề thôi chưa kiếm được tiền xong rồi đến khi mà bắt đầu em được lên thợ rồi thì cuộc sống nó thay đổi ấy, ờ, lại nhiều cái áp lực đến hơn thế cùng em lại phải uh, chia tay tại sao chia tay tại vì lúc ấy em nghĩ là bản thân mình không lo được cho mình thì mình cũng không thể đem lại hạnh phúc cho bạn ấy lúc ấy em mới nghĩ như thế để em dừng lại đến khoảng thời gian bây giờ thì em mới nhận ra là mình hẹp về đoán ra là mình nên cố gắng vun đắp cùng với bạn ấy chứ không phải là bỏ bạn ấy lại như thế đấy là cái mối tình vừa đẹp vừa đau nhất của em em làm người ta đau chứ em đau gì để mà nói ra những cái lời chia tay ấy thì em cũng đau lắm chị em suy nghĩ nhiều lắm luôn đi <laughs> sau này có cơ hội gặp lại cô ấy không có khi nào mình nói lại cái cảm xúc của mình dạ có rất nhiều lần mà kiểu em ờ, tìm lại thông tin liên lạc của bạn ấy kết quả đều là con số không lý do bạn ấy ờ, bị mất facebook xong rồi insta thì ờ, bạn ấy chặn em Chờ mọi thông tin liên lạc với bạn bè bạn ấy thì em liên lạc với được với đúng một bạn thì bạn ấy bảo là bạn nữ vẫn ổn đừng làm phiền đến bạn ấy bạn nữ vẫn ổn đừng làm phiền đến bạn ấy thôi nó đã qua rồi đó là những ký ức nó có thể đẹp nó có thể đau nhưng mà nó là những ký ức mà mình không quên được thế bây giờ à, em mong muốn tìm một cái mẫu người bạn gái như thế nào thứ nhất là có một công việc hai đó là là có thể hiểu và thông cảm cho công việc của em đang làm về ngoại hình có tiêu chuẩn gì không không quá gầy em rất sợ con gái gầy em cảm giác bị thiếu sức sống em gầy xong luôn <laughs> cảm ơn trung tài em thì sao à, em yêu được hai mối tình mối tình đầu tiên cái khúc chẳng có gì để nói về mối tình đấy lắm cái đấy em tầm 18 19 tuổi thì em vẫn còn còn bé còn không suy nghĩ được mà đôi khi bạn ấy cũng nhỏ nữa cho nên là hai người cũng uh, có nhiều sự lựa chọn này có nhiều suy nghĩ rồi nhiều khi nó uh, không được như ý muốn ạ còn uh, sang mối tình thứ hai thì bọn em yêu nhau được uh, 3 năm lần đầu tiên mà em gặp bạn đấy là em đi học về thì em đi trên đường ở nhà em thì nó hơi tắt đường thế thì vô tình em gặp bạn ấy đứng trước xe của em luôn thế là hai ánh mắt chạm vào nhau ạ trời ơi ông lưng lưng hai ánh mắt chạm vào nhau hay dữ trời <laughs> cái thời đó thì nó không có khẩu trang mọi người thì là bọn em vẫn cứ bỏ mặt ra bình thường và hai người nhìn nhau thôi ạ à. đấy xong rồi em em thích luôn ấy em mê luôn đến tối thì em cứ ngồi em tư tưởng em mà em cũng ước ước ạ ước gì mình bạn làm người yêu với nhau cái gì tự nhiên là trên facebook ấy nó hiện lên một cái dòng trạng thái là có thể bạn sẽ biết những người này thế là hiện với bạn đầu tiên luôn ủa vậy là cái lúc mà lúc mà nhìn nhau mà ngoài đường á lúc nhìn nhau ngoài đường là nhìn nhau là khoái nhau vậy thôi nhưng mà không có xin số điện thoại gì trơn hả không không biết Trời gì cả không bèo biết thôi. là bèo luôn chị mà thấy nào chị khoái kết thì xin liền cơ, cơ hội nó mà... qua rồi rủi như nó không hiện lên trên facebook và coi như mất liên lạc rồi thì thế em mới bảo là rất là tâm linh ấy chị tâm linh lắm rồi cái là nhào vô luôn phải không kết bạn em follow luôn em follow luôn sao em theo dõi tầm à, một tuần hai tuần em cứ theo dõi em xem là em like ảnh mỗi ngày thả tim xong rồi tầm một tháng sau thì em bắt đầu em gọi là nhắn tin hỏi thăm dạ tính ra ông này ông cũng chậm ghê ha chậm chậm dễ sợ luôn <laughs> sau bắt đầu à, bạn đấy cũng cũng thích em luôn hai người luôn thế một sự khởi đầu đẹp và ngọt ngào như vậy mà kéo dài 3 năm rồi mắc gì chia tay lúc đấy em đang học đại học xong rồi em cũng bận công việc nữa em cũng tham công tiếc việc ấy đấy cũng là một cái điểm yếu của em mà nhiều khi em cũng không lo được cho người yêu nhiều khi bạn ấy cũng không nhỏ tuổi hơn em mà cho nên là bạn ấy cũng không suy nghĩ cho em nhiều em quyết định hay là bạn đâu quyết định bạn đấy quyết định ạ à? chứ em thì em trung tình lắm chứ em thì em trung tình lắm rồi bây giờ mẫu người lý tưởng của em là như thế nào em thích một bạn mà không béo quá à, thấp hơn em cũng làm nghệ thuật thì sẽ tốt hơn tại vì là sẽ đồng cảm được với em ấy chị nhiều khi đi chụp hay đi quay cũng cả ngày đến đêm tại vì là em đang cái tuổi ờ, phát triển sự nghiệp thì em cũng phải à, chăm lo cho gia đình sau này của mình trái tim mình phải nghiệp ăn đấy có thể có ngăn cho người yêu có ngăn cho đam mê cho công việc của mình rồi cho gia đình nữa thì em nghĩ sẽ là ok hợp lý ok cảm ơn những cái thông tin của ba bạn em ơi ta yêu như chỉ có chào tất cả mọi người mình tên là thành trung mình là diễn viên tiktok thuộc công ty quảng cáo và truyền thông topi media mình là một người con trai hải phòng sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh để nói về bản thân mình thì mình có một chút ít tài lẻ như là hát rap chơi guitar bóng rổ và mình còn biết cắt tóc nam nữa do khoảng thời gian gần đây là mình bị ốm thế nên là mình có tự cách ly ở nhà để chăm sóc và điều trị thì à, đến bây giờ thì sức khỏe của mình đã dần hồi phục không biết là với những thông tin vừa rồi thì bạn nữ có hài lòng với những gì được nghe không thì nếu mà bạn chưa hài lòng thì mình sẽ gửi tặng bạn một vài câu rap không văn thơ không nói dài dòng xin chào em anh trai hải phòng không lòng vòng trong lòng muốn nói đếp với anh em sẽ hài lòng wow chớp như nước cớp chớp như nước cớp bình tĩnh em bình tĩnh em xin mời quý vị tiếp tục theo dõi đoạn clip của bạn tài Xin chào tất cả mọi người, mình năm nay 25 tuổi Mình đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội và Cụ thể là mình làm nghề mẫu tự do, diễn viên tự do, thiết kế thời trang, hội họa Mỗi ngày mình đều thức dậy từ rất là sớm và kết thúc thường rất là muộn mình tự thấy rằng là bản thân mình là một người rất là tham công tiếc việc nếu như mà công việc ngày hôm đó mà chưa hoàn thành xong ấy thì mình chắc chắn là mình sẽ làm cho bằng xong thì mình mới chịu dừng lại tuy nhiên nếu mà có một người để yêu thương bên cạnh thì chắc chắn là mình sẽ gạt công việc sang một bên để mình sẵn sàng dành thời gian để chăm lo cho họ mình có thể là một người vừa bận rộn này vừa tham công tiếc việc mà cũng hướng ngoại nữa nhưng mà mình lại cực kỳ rất thích nấu ăn đặc biệt là nấu cho người thân yêu của mình bạn à, tài thì em thấy là bạn à, khá khá là giống em khá giống như là nếu mà bạn ấy có người yêu thì công việc với lại người yêu của bạn ấy bạn ấy chỉ để hai bàn cân nó giống như thế này đó thì em nghĩ là nếu mà nếu mà quen thì phải chấp nhận được phải phải phải chịu hy sinh nhiều bạn này cảm giác khá là cute khá là dễ thương và kiểu khá là baby á sao ta nếu mà quen thì em em hay có vẻ hơi già hơn các bạn <laughs> mặc dù em thấy em nhỏ tuổi hơn mà em thấy già chứ trời thôi đó là cảm xúc của em thôi tùy em thôi không chị tường đã nói rồi hôm nay là ừ. hai bạn mặc dù em nói đúng đó giống nhau nhưng mà thật ra hai bạn là hai cái chất khác nhau Kính thưa quý vị khán giả, là bây giờ thì cổng mini game trên Viper Community đã đóng lại rồi thưa quý vị nhé. Bây giờ thì bạn nữ sẽ đưa ra quyết định của mình và trước khi em ấy đưa ra quyết định thì chị muốn hai bạn trai mình phải tỏ ra mình là bản lĩnh đàn ông, manly, mình phải là thuyết phục bạn nữ một lần nữa để trước khi bạn ấy đưa ra quyết định. Rồi, bây giờ mời Trung nói trước. Anh anh không ờ, nói nhiều, anh cũng không dài dòng gì cả. Như những cái câu rap cuối cùng của clip vừa rồi anh gửi tặng em ấy thì anh có thể anh không phải là một người ờ, đồng hành với em tốt nhất nhưng mà chắc chắn những cái gì mà chúng ta có với nhau khi mà đồng hành cùng nhau thì anh sẽ làm em hài lòng wow. quá chất quá chất rồi tài <laughs> em cũng đang hoang mang <laughs> thực ra là cái cách thể hiện của em bên ngoài em hơi hơi trẻ con là hơi baby ấy nhưng mà thực ra em là một người rất từng trải luôn nói chuyện với em, cổ em... chứ không phải nói chuyện với chị cho nên là em em cũng phải tìm hiểu anh thì em mới biết biết được ấy cho nên là Ôi, uh, không thể nào thể hiện qua được cái clip được đúng không chết em chị ơi hãy làm theo cảm xúc của trái tim mình vì lý trí thì mình phải nhìn thấy bây giờ mình không có nhìn thấy mình phải làm theo cảm xúc ừ <laughs> đúng đúng là đúng là phải chọn theo cảm xúc thiệt sự tại vì một bạn á thì cho em cái cảm giác mà em cần còn một bạn á thì cho em cái điều mà em muốn nó nó vậy đó cuộc sống không bao giờ cho ai cái gì tất cả nhá được cái này phải mất cái kia và đôi lúc chúng ta phải đi đến ngã ba đường và chỉ có thể bước tiếp ở một con đường nên là em nghĩ là em sẽ chọn bạn ờ, những gì lúc đầu em xem clip thì em nghĩ bạn ấy cũng sẽ là khá hiền đấy nhưng mà em thấy ờ, bạn ấy hơi tưng tửng thì anh có năng khiếu là vẽ cực đẹp luôn ạ à. là vẽ đẹp thì sẽ khéo tay mà thì em cũng sẽ nấu ăn ngon em có thể nấu ăn cho người yêu ờ, mỗi tuần thì chỉ cần bạn ấy cao hơn em em cao mét mấy em cao mét sáu tám em rất sợ con gái gầy em cảm giác là bị thiếu sức sống em gầy xong luôn hết một bạn không béo quá nếu mà quen thì em em hay có vẻ hơi già hơn số bạn <laughs> em thấy em nhỏ tuổi hơn mà em thấy già gì trời nên là em nghĩ là em sẽ chọn bạn uh, thứ hai bạn à bạn chung thì em nghĩ là em chưa phải là người phù hợp với bạn tại vì nghe các bạn nói chuyện nghe câu chuyện của bạn nghe mọi thứ thì em cảm thấy là bạn ấy cần một người có sự chắc chắn hơn nếu mà làm nghệ thuật giống em thì hơi khó cho bạn và đặc biệt là em có để ý là bạn ấy nói là bạn không thích con gái gầy nhưng mà em rất là gay Bây giờ thì xin mời phòng máy cho các tường à, kết nối cả ba bạn với nhau để cho các bạn say hello với nhau nhé. Rồi đó, em hãy em hãy uh, ưu tiên và em tạm biệt cái người mà em bỏ rơi. Thực sự là em rất là thích anh, em rất là sport. Nếu mà em rất là sport anh, tại vì cách mà anh nói chuyện, cách mọi thứ mà anh nói thì em rất là ủng hộ và rất là mong là anh sẽ thành công trên con đường mà anh đã chọn và anh gặp được người có thể chia sẻ và cảm thông với anh hai còn bảo thảo bài vậy sợ sao hai bạn có cái màu tóc giống nhau quá vậy ủa là trời đất ơi hai cái vai khác nhau mọi người mà tóc y chang nhau mà cái cái, cái cũng giống nhau nữa bây giờ em có thấy cổ còn tưng tửng không dạ dạ vẫn còn tưng tửng đúng nhiều cái tại nãy hồi nãy em nói vậy cho nên cô không chọn em á nhưng mà tưng tửng là một cái nghĩa tốt mà một cái nghĩa vui mang lại à, nụ cười cho mọi người <laughs> chứ không có gì hết cảm ơn ờ, trung rất là nhiều đã đến tham gia chương trình với chị tường ngày hôm nay hẹn gặp lại em sau nha À, bây giờ để cô tưng dạ. tửng cô tiếp tục câu chuyện với anh dạ. tài <laughs> cảm ơn em rồi ờ, chúng ta cùng tạm biệt ông trung đi nè các bạn ơi bye bye hello anh xin chào em rồi thôi từ từ để tôi bay luôn tôi đi theo tôi kiếm uh, ờ, chung nha ủa lại vậy <laughs> ủa là chị bỏ em tôi dành không gian này cho hai bạn bởi vì hai bạn chọn nhau mà hai bạn hãy trò chuyện với nhau thoải mái đi rồi một chút xíu tôi quay lại để tôi đi ra tôi uống cà phê với bạn trung cái đã bye bye phải vậy không phải vậy ờ, không bye chào chị ạ à? bạn chung là gu tôi bye Phương miệng cái đâu rồi em giống đừng tưởng tượng của anh <laughs> trong video ấy thì anh thấy là em à, sẽ trẻ con hơn một chút nhưng mà nhìn ngoài thì em có vẻ hơi chín chắn hơn em có nói là em nói là cho ra thì em sẽ già hơn anh về cái về cái về cái đó là cái sự mặt bên ngoài là sẽ nó sẽ nhìn nó sẽ già hơn một xíu em suy nghĩ sao về chuyện yêu xa anh có suy nghĩ gì về con trai miền bắc nữa đó tôi kêu là tôi đã né rồi nhưng mà nó gọi là nó gọi là ghét của nạt từ cha của đó đó nhưng mà ý là em không có ngại việc xa đối với em á việc yêu xa thì cái sự tin tưởng nó rất là quan trọng rất là cao còn à, con trai miền bắc thì nói thiệt là những bạn em từng quen đa phần là miền bắc chắc là do nhà em có bắc à. kiểu như là người ta nói là con gái thì sẽ đi tìm kiểu người yêu yêu giống ba mình nó cái sự che chở cảm giác được gì đó nhưng mà em nghĩ là em chọn anh là có lý do à, lý do là gì kiểu như là tò mò tại vì những người mà có những cái năng lượng vui á nó sẽ rất là vô với em không thấy sao về em thực ra là anh anh chưa yêu xa bao giờ cho nên là anh cũng chưa có kinh nghiệm gì về yêu xa cả tất nhiên là sau này dự định cũng sẽ sẽ cố gắng là vô Sài Gòn sống thôi cái đấy là cái chắc chắn rồi nhưng mà bây giờ thì chưa biết thế nào cả còn công việc thì cũng nhiều công việc của em có bận lắm không công việc của em thì ờ, khá là nhiều đa phần là em đi quay nhiều hơn là đi chụp tại em là diễn viên mà đi quay thì có khi một hai giờ sáng về có khi em là kiểu em không không không không control được là em không có handle được bao giờ em mới về anh có sợ một người nhắn tin với anh cả ngày không anh có sợ lúc nào người ta cũng hỏi là anh đang ở đâu đang làm gì không có có sợ chứ có sợ ờ, em không phải người vậy đâu đừng lo alo em, alo em là cái là tôn trọng quyền riêng tư của người khác tôi đi vô ngay cái chỗ gì mà thất bại á em đang nói là tại sao những cái cuộc tình của em đều thất bại ờ à, hy vọng chuyến này Do người em người khác thất bại chứ không phải là em bây giờ nè chị sẽ làm cho hai đứa em vui thêm chị sẽ cho tụi em chơi một cái mini game câu hỏi đầu ừ. tiên chị muốn hỏi các dạ. em các em hãy nhìn trên màn hình và đưa ra đáp án của mình nhé bạn sẽ làm gì khi phát hiện người ấy của mình ngoại tình a đánh ghen nhắn tin hăm dọa b chia tay, chia tay bạn ngay lập tức c níu kéo và mong bạn thay đổi rồi đi, tìm mọi cách để trả thù bạn và kẻ thứ ba Một Hai Ba Nói B Đáp án B Trời, đứa B, đứa C vậy Rồi, B, tại sao B? Em là một người um, nhìn vậy nhưng mà thực ra là em uh, lý trí khá mạnh Em sẽ um, chia tay ngay lập tức và đó là điều em đã làm Em không không phải là một người dễ dàng từ bỏ tình cảm của mình nhưng đối với em á khi để để một người khác bước vào tình cảm của mình thì mối quan hệ của mình đã có vấn đề khi mà một khi em đã nói ra câu chia tay thì mọi thứ đã chấm dứt và em khá là lạnh lùng sau khi chia tay bạch mã hoàng tử kia ơi sao lại chọn c trời ơi bạn rộng lượng quá hen dạ, mỗi lần em yêu ấy thì em cũng lý trí lắm nhưng mà không hiểu sao con tim em vẫn cứ đánh thằng lý trí á <laughs> em là em lạnh lùng lắm câu hỏi thứ hai ai bảo chân châu là khổ bà ngồi bà hát suốt ngày bố mày chăng mày còn khổ hơn châu nếu gặp vợ như trong bức tranh này tài xử lý như thế nào em nghĩ rằng là em là một người rất thích trẻ con ấy cho nên là em không có ngại cái chuyện mà trông trẻ con hay là chăm trẻ con nhưng mà nếu vợ mình mà nó không phụ mình chăm nó lo hát hò nó nó nó nó vậy đó rồi mình cảm xúc như thế nào vừa hát vừa trông con oh. hát cùng vợ trời ơi một người đàn ông tuyệt vời một người sao em cảm thấy như thế nào ập à? quá vậy hiền ổn không hiền em ổn em ổn <laughs> trời ơi em cứ hát đi anh vừa hát vừa cho con bú được em cứ đi quay đi ở nhà anh lo rồi nếu vậy thì bây giờ ngược lại nhá huyền tới phiên em nhá nếu như em gặp một ông chồng mà mê bóng đá không phụ vợ à, xử lý những cái mọi thứ thì em sẽ xử lý ông chồng em như thế nào lịch thi đấu world cup xin lỗi anh tạm xa em yêu một tháng trực tiếp bóng đá nếu mà là em trong trường hợp này á thì em nghĩ là em sẽ thay đổi bạn cái từ từ thôi tại vì cái này nó khó thay đổi lắm phải phải trải qua thì mới ờ, thay đổi được tại vì em là một người rất là thích đá banh đó nha nhìn em vậy chứ em hoạt bát thì năng động lắm á thì em vẫn cho bạn ấy chơi nhưng mà chơi ở cái mức độ nào nếu mà quá đi quá những gì mà em có thể chịu đựng được thì chắc chắn là em sẽ không tiếp tục được rồi cái đoạn mà hai đứa coi đá bóng luôn đó là cái đoạn đó việc nhà hay làm con cái hai chăm chắc chắn là em không phải là một mình rồi nếu mà là một mình thì em sẽ chắc chắn là em sẽ không quen đâu tại vì em nói rồi mà em không thích con trai quá gia trưởng nếu mà việc nhà mà để phụ nữ làm hết á thì chắc chắn là bạn ấy có cái suy nghĩ là việc nhà việc nhẹ là của con gái rồi bạn ấy chắc chắn là sẽ không có cái tư duy mà phụ giúp họ được rồi cảm ơn các em Vậy chị Tường nghĩ là qua những gì tụi em trò chuyện với nhau Rồi qua những cái gì mà nãy giờ chị Tường hỏi ba câu hỏi Thì cũng đủ để cho các em hiểu được cái tính cách của nhau rồi à, Chốt lại vấn đề thì hai bạn vẫn là đang ở xa Tình yêu là cái gì đó nó cũng rất là đẹp nhưng mà cái cơ hội thì do mình tự nắm bắt còn có nắm bắt cái cơ hội đó hay không là quyền của các bạn bây giờ đến lúc là quyết các bạn phải đưa ra quyết định nếu như sau 3 tiếng đếm của Duy Tường đồng ý hẹn hò thì đưa cái chú cuốn dễ thương lên không đồng ý đưa cái ngón tay chỉ ngược lên nhớ đó là quyền của các bạn nhé xin mời hai bạn nhắm mắt lại một hai ba Xin mời đưa biểu tượng Em giống mình tưởng tượng của anh ạ <laughs> Trong video ấy thì anh thấy là em ờ, sẽ trẻ con hơn một chút Nhưng mà nhìn Hoàn thì em có vẻ hơi chín chắn hơn Biết của nào từ cha của đó đó nhưng mà ý là em không có ngại việc xa đối với em á việc yêu xa thì cái sự tin tưởng nó rất là quan trọng rất là cao thực ra là anh anh chưa yêu xa bao giờ cho nên là anh cũng chưa có kinh nghiệm gì về yêu xa cả tại vì những người mà có những cái năng lượng vui á nó sẽ rất là vui với em ba xin mời đưa biểu tượng gì kỳ vậy à. ủa sao tôi thấy hai đứa hợp lắm mà sao mà hai đứa đều ve về vậy về chân vậy em biết mà vì cảm cảm xúc mà chị tại sao em lại vậy vậy trong khi em thấy hợp lắm mà chị em chọn mà em chọn thì em vẫn chọn ấy chứ tại vì em nghĩ là bạn ấy có những cái năng lượng mà em thích thì, thì sao hôm nay cô ấy chọn em luôn mà em chưa yêu xa bao giờ và em cũng sợ rằng là bây giờ hai người đã bận rồi chắc là cũng không khỏi hỏi thăm nhau được chứ không thèm nói gì đến chuyện là gặp nhau nhưng mà chị nghe em nói là năm sau em vô sài gòn lập nghiệp mà đó chỉ là dự định thôi chứ nó chưa phải là một cái sự chắc chắn năm sau hay năm sau nữa em cũng rất là tiếc tôi mới là tiếc nè công tình tôi nãy giờ <laughs> ok đó là ờ. quyền đó là quyền quyết định của các bạn thôi dù sao thì chị tường cũng thay mặt cho chương trình ghép đôi thần tốc speak couple cảm ơn các bạn rất là nhiều thôi thì ngày hôm nay chúng ta vẫn ờ, chưa có được ờ, cái kết quả giống như là chương trình cái mong muốn thì tường chúc cho hai bạn sẽ có được nhiều sức khỏe và chúc cho các bạn sẽ thành đạt hơn phát triển hơn trong con đường sự nghiệp mà các bạn lựa chọn dạ yeah.